ngày mai thì tụi mình sẽ quay trở lại lại hung chính vì thế nên là hôm nay thì tụi mình sẽ ừ, chi hơi nhiều tiền một tí để mà vào một cái nhà hàng sang trọng để mà vừa là à, à, review cho các bạn xem cái món ăn đặc trưng của thụy sĩ và cái thứ hai nữa là thưởng thức một cái bữa gọi là chiêu chiêu ở một nhà hàng rất là đẹp như thế này mình, mình sẽ cho các bạn xem nhé A few moments later. Quá, ngon xuất sắc sao bây giờ thì sao ừ, nói đi hãy hãy hãy cho các bạn một lời nó giống như kiểu mình say bia không say, đây say phô mai ừ, ừ. đồ mồi gì hết rồi cứ ghê bình thường là ăn mồi với bia nay ăn mồi với phô mai đâu <laughs> rồi chào các bạn thì à, như đã hướng buổi sáng thì ngày hôm nay thì à, mình và mọi người thì đi ăn một cái món rất là bản địa của người à, Thụy Sĩ đó chính là món chiffon bill à, tiếng Việt có nghĩa là lẩu phô mai hay phô mai phô mai chảy thì đều được thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn cái một cái quán rất là dễ thương cái quán tên là phô Fondue House ở ngay bên bờ dòng sông Vinai thì uh, mình sẽ cho các bạn xem về một cái à, cái uh, không gian của quán một tí thì uh, cái uh, quán này thiên về cái uh, cái với cái phô mai là ừ. là một cái món rất là kinh điển của Mỹ Nhĩ Kỳ mà khi mà các bạn đến với lại uh, Thụy Sĩ thì các bạn uh, nên ăn bởi vì thử thức cho nó biết uh, về ra thì mình cũng không không không không rõ là trong đây nó có gì nữa bởi vì nó có rất là nhiều vị từ herbal từ uh, mint từ mọi thứ vân vân và bây giờ thì à, mình sẽ order um, and, uh, và sẽ review cho các bạn nhé Just to know, yes. Okay. You want you want without? um, shortly. Uh, so four of us. So how many teaspoons do that we should of per person? Yeah. Between six and seven grams. It's, if it's too much, we can do, for example, only for... No, we, we want to call two different food Okay first one. Okay. Yes, and something else like this one because the taste is a little bit more strong. It's strong. yes, just for one person, and I think we are good enough. Yes. And one, sh one sharing because it's a, really a lot of food, I think. Yeah. Chinese, Chinese rice. Meat hay là vegetable? Um, khi mà trong cái thời gian mà mình chờ đợi uh, lên món á thì à, mình uh, tâm sự với các bạn một tí về cái um, chuyến đi thụy sĩ lần này của tụi mình thì thực sự chuyến đi thụy sĩ của tụi mình rất là tuyệt vời tụi mình đi um, tổng cộng là 4 ngày 3 đêm ở Thụy Sĩ cộng với lại hai đêm tụi mình đi xe bus là tổng cộng là 6 ngày và 4 đêm thực chất thì tụi mình ở Thụy Sĩ là 4, 4 ngày và 3 đêm thì 4 ngày và 3 đêm này tụi mình đã ở đi tham quan được ở Lusion À, một cái thị trấn nhỏ của một cái thị trấn du lịch của Thụy Sĩ tụi mình đi thăm à, Green World tụi mình đi thăm à, Lauterbrunnen à, à, hồ Brienne à, và cái cái cái cái làng à, Izawa nơi mà đóng bộ phim Hạ cánh nơi Anh thì thật sự thì Thụy Sĩ rất là tuyệt vời bởi vì tất cả mọi thứ đều rất là đẹp rất là tuyệt vời và rất là bình yên mọi người sống mọi người sống ở đây thì thì thì rất là tuyệt vời à, rất là bình dị và kiểu như là họ tận hưởng cuộc sống của họ rất là lớn à, và một vài cái cái cái, cái tiếp nhỏ nhỏ khi mà các bạn đến với thụy sĩ ấy, thì là các bạn hãy nên um, đi với lại à, gia đình hoặc là đi với bạn bè bởi vì nếu như bạn mà bạn đã yêu thích du lịch bụi và nghĩ rằng là mình đến thụy sĩ để mình đi bụi á, thì không nên bởi vì thụy sĩ rất là buồn và thứ nhất thứ hai nữa là nếu như bạn đi một mình thì chi phí rất là đắt và cái thứ ba á, là là là là là à, khi mà đi ở thị sĩ này á, thì là một cái điều quan trọng là các bạn sẽ phải mua cái vé gọi là sweet pass thì cái sweet pass này dùng để đi cho tất cả những cái phương tiện công cộng cả ở tàu và cả ở đường thủy của thủy ờ, của thủy sĩ thì nó rất là tiện cho các bạn hoàn toàn miễn phí cả về vì cái sweet pass này 3 ngày hoặc 4 ngày thì nó có giá tầm khoảng là 230 à, ơ ờ, cho đến 280 ơ ờ, 230 ơ cho 3 ngày và 280 ơ cho 4 ngày à, ngoài ra thì thụy sĩ có rất nhiều các viện bảo tàng mà mình recommend cho các bạn một cái viện bảo tàng đó chính là bảo tàng hàng không nơi mà có cái trình diễn máy bay các loại boeing các loại airbus này nọ kia và chuyến máy bay chiến đấu này nọ nọ kia thì đây là điểm đến của các bạn và Thụy Sĩ thì được mệnh danh là đất nước của vạn hồ chính vì thế nên là mọi thứ rất có rất nhiều hồ và tất cả các hồ nước của Thụy Sĩ đều rất là trong xanh và rất là đẹp hầu như các bạn có thể nhìn thấy tận đáy của của các dòng sông và các hồ hồ này thì nước này thì là được chảy từ các núi băng ở trên núi xuống nên rất là lạnh và rất là sạch và một cái điều đặc biệt mà mình rất thích ở Thụy Sĩ đó chính là các bạn có thể phiêu nước ở bất kỳ đâu chỉ cần mà có một cái vòi nước chảy xuống thì các bạn có thể lấy nước đó và uống trực tiếp được bởi vì là nước đó thì rất là sạch và người dân đều thể, thì thể sĩ là đều uống cái nước đó cả và không không cần phải lo lắng về cái việc đau bụng hay là, hay là, là gì cả và một cái quan trọng nữa khi mà các bạn đến với thụy sĩ đó chính là đừng quan tâm đến giá cả bởi vì nó đắt toàn tập thật sự là thụy sĩ rất là đắt chuyến đi của tụi mình này tốn khá là nhiều tiền nên là trước khi đi thì mình nói là đây là một cái vlog mà đắt nhất cuộc đời mình và thật sự là trong cái quãng đời du học sinh của mình và trải nghiệm du học ở châu Âu á, thì Thụy Sĩ là một cái đích đến mà mình rất rất ao ước được muốn đến và trước khi mình trở về Việt Nam để sinh uh, sinh sống thì mình phải đến đây ít nhất là một lần thì hôm nay thì mình đã có dịp thỏa được cái ước mơ này thì giá ở Thụy Sĩ đắt gấp 3 đến 4 lần so với các quốc gia khác nếu như các bạn nghĩ rằng là Pháp là một da rất là đỏ rồi thì Thụy Sĩ sẽ đắt gấp ba lần Pháp nữa thật sự là mình hơi bất ngờ và hơi choáng nên là tụi mình đã nghĩ ra một cách tiết kiệm tiền bằng cách là chỉ sử dụng những cái cái rất là cần thiết thôi còn các cái món ăn đó, thì tụi mình là thường hay là mua đồ về về cái hostel để cái cái homestay mà tụi mình thuê đó để mình nấu nướng và ăn và khi mà đi một ngày như vậy thì tụi mình đã chuẩn bị đồ ăn và mang theo để ăn thì nó, tiết kiệm được rất là nhiều tiền khi mà các bạn cứ đói bụng các bạn ghé ở đâu các bạn ăn thì rất là đắt và ca và được đặc biệt nữa là nước đóng chai ở bên này cực kỳ đắt một chai 300 ml thì nó có giá tầm 7 euro cực kỳ đắt luôn nên vì thế là khi, khi các bạn khi các bạn đi du lịch thì các bạn hãy mang chai theo có thể đựng nước Meanwhile Đúng rồi Ăn đau khổ quá 20 minutes later Em Thôi giả bộ như nó nó rớt trong này Tao không lấy lên Lên vậy, lên vậy Bạn dạ, lên Đã nổi nè, em không ăn đậu đậu rồi đó Cái bỏ nồi kia đó 3 triệu mấy đứa, 3 triệu 3 triệu Món này là các bạn nhất quyết phải đi ăn từ 4 người trở lên nha 4 người mà còn như vậy Tụi mình chỉ kêu có hai phần cái bún là một phần của mình bốn kêu đồ ăn thêm nhiều vô ừ, ừ, ừ. bữa sau đi pháp ăn vậy đi phải kêu đồ nhắm nhiều vô nhưng mà không kêu đồ nhắm thì dễ bị say lắm Six hours later. Vô đi mọi người cho Đừng ra nói thật, thật, thật sự là không happy birthday happy birthday ôi nó rớt vô trong nồi rồi nhau dạ dạ dạ gì được bản thân đúc chi phone deal cho ai ấy. Nam One, two, three ok Mày nhớ mày Several bad puns later Chào tất cả các bạn Hôm nay là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình Bởi vì bạn bè mình đã qua Thụy Sĩ để tổ chức sinh nhật cho mình Nhưng có một cái điều gọi là uh, hơi kỳ là do bánh sinh nhật ở Thụy Sĩ quá mắc nên các bạn ấy đã quyết định là về Budapest mua lại cho mình à, <laughs> nhưng bù lại thì được bữa ăn là cheese fondue đây chảy chảy nữa thấy không vẫn còn nóng vẫn còn nóng món này được gọi là món truyền thống của ờ, thụy sĩ và cái cái này mình muốn mời mà bạn thân nhất của mình cái món đầu tiên cái miếng đầu tiên là mình muốn mời bạn thân nhất của mình đó là anh Nicky <laughs> anh Nicky là là vlogger của cái blog này anh ơi vô anh ơi đây chào các bạn mời anh thử thử miếng đầu tiên anh trời ơi kính lão đắc thọ à, rồi ăn đi anh cảm ơn nhung rất là nhiều nhưng mà khuôn mặt các bạn thấy không đau khổ không ăn đi ăn đi ngon đấy ăn nào ăn vào đấy oh nóng quá kéo ra ô, một cảm gác mà không không dám nữa không nói không nói nên lời các bạn không nói nên lời các bạn chưa gì mày chạy rồi mày khốn nạn tiếp người thứ hai um, nhân vật thứ hai mà mình rất yêu mến video này là một cái thằng mà nó luôn là đấu bỏ mồm với mình đi qua đi qua đi qua đây đi qua đây à. miếng thứ hai để mình thổi cho nó nè các bạn Đây Trước ăn này các bạn phải thổi Cúi xuống Corona không? <laughs> cười tươi lên à, Cúi xuống để Cúi xuống mới thấy mặt Nhớ ngày này lắm nha con Tươi cười Rớt rớt Nhắm lại, nhắm lại Vô, vô, vô Vô Oh, oh, oh, oh, good boy, good boy. Oh my god. the last one, đó là đứa em thân yêu nhất của mình. Nhà tức luôn á. Đứa em sinh năm 2000. Nhà tức. Còn độc thân và vô cùng vui tính xinh đẹp. Nhà tức. Những bạn nào mà sinh năm từ 2000 đổ về trước thì có thể liên hệ mình, mình sẽ giới thiệu em mình cho các bạn nhé. Đây miếng thứ ba nãy giờ mình chưa ăn được được ăn miếng nào luôn các bạn toàn là mời mời người ta không à à, không không không không mình phải kính uh, cách mà khách mời trước ừ. Đấy, chuẩn bị nè em đều vô ăn đi em ngon muốn chết luôn này nè nó chảy nó đang chảy này chảy miếu rồi chảy miếu <laughs> vô vô quá kiểu rùng mình luôn rùng mình <laughs> mày đang ăn một cái món gọi là món truyền thống bây giờ nổi tiếng là cả ở thụy sĩ cả ba chúng ta sẽ tặng lại cho nhóm à không các bạn video đến đây là kết thúc dạ. <laughs> video đến đây là kết thúc cả um, chúng tôi sẽ hẹn gặp các bạn vào um, video tiếp khi mà ba người ba con người này hứa mua bánh sinh nhật cho mình ở Budapest nha các bạn <laughs> không, mày ăn cho hết ăn đi không, không, đừng ép em sinh nhật của em đây sinh nhật của em em có quyền nói dối vậy đó vậy vậy đó các bạn thấy chưa happy birthday là ngồi vào lại thôi à hai dạ. ba happy birthday to you happy vâng. birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Má quà quà quà xuất sắc luôn các bạn. Vlog đi thì sẽ là cái lúc rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở một cái đất nước nào khác nhé xin chào và hẹn gặp lại